cái nhóm cổ phiếu ngân hàng năm 2021 nó diễn ra như thế nào thì đây là những cái bước quan trọng năm bước quan trọng để chúng ta biết cái nhóm cổ phiếu phân tích cái nhóm cổ phiếu ngân hàng như thế nào năm 2021 nếu các bạn nào đang theo dõi thì hãy xem dõi theo dõi hết cái chương trình để chúng ta có góc nhìn toàn cảnh về nhóm cổ phiếu ngân hàng năm 2021 Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. À. À, xin chào chị An Hoàng, xin chào bạn Nguyễn Diễn, xin chào bạn uh, Quân Thanh, xin chào Tiến Sang. À, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Ở trong buổi tối ngày hôm nay Dung sẽ phân tích với tất cả anh chị em với chúng ta đó là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó sẽ như thế nào và chúng ta có nên đầu tư cổ phiếu ngân hàng trong năm 2021 hay không Xin chào bạn Nguyễn Hữu Long ạ à. thì ờ, trong đầu tư cổ phiếu thì chúng ta có gì ạ có 5 bước để chúng ta bước vào tham gia vào thị trường à, ờ, 5 bước hay chúng là 5 quy trình Vậy bước đầu tiên đó là chúng ta cần phải xác định cái xu hướng của cái cổ phiếu, xu hướng của nhóm ngân hàng nó đang ở giai đoạn nào và trong cái xu hướng đấy thì chúng ta có bốn giai đoạn khác nhau giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tích lũy giai đoạn thứ hai là giai đoạn tăng trưởng giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân phối giai đoạn thứ tư là giai đoạn suy thoái nên nếu chúng ta cần phải biết là cái cổ phiếu chúng ta đang ở giai đoạn tích lũy hay là giai đoạn suy thoái hay là đang là tăng trưởng hay là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ nên việc chúng ta nắm rõ được cái xu hướng việc nắm rõ được cái thời điểm mà cổ phiếu chúng ta đang có mặt đây là một phần rất quan trọng với anh em ok và tiếp theo khi mà cổ phiếu chúng ta biết xu hướng rồi thì chúng ta cần phải nắm rõ hơn đó là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng cái cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi cái nhóm cổ phiếu đó nó đã có những chất xúc tác nào nó những đòn bẩy nào để giúp cho cái nhóm cổ phiếu đó có tăng mạnh không đúng không chúng ta sẽ nói về nhóm đòn bẩy nói là tăng mạnh không thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích về cái đòn bẩy của cổ phiếu ngành ngân hàng nó diễn ra như nào à, tiếp theo khi mà các bạn biết đòn bẩy rồi thì chúng ta cần phải nắm rõ thêm rằng là à, khi đòn bẩy thì yếu tố nào tạo đòn bẩy thì cái quan trọng đó là dòng tiền của các tổ chức dòng tiền của các big boy dòng tiền của uh, rất nhiều các uh, thiên tài những người mà đầu tư lớn vào uh, thị trường và khi chúng ta biết nắm rõ thị trường dòng tiền thị trường thì đây là lúc mà chúng ta thấy rằng là thị trường bắt đầu xuôi buồm thuận gió và khi thị trường xuôi buồm thuận gió thì chúng ta có thể leo lên những cái cánh buồm đó chúng ta đầu tư một cách an toàn và chúng ta thấy là mọi thứ nó an toàn nếu chúng ta đầu tư rõ xu hướng hello xin chào bạn à, Nguyễn Thủy bạn à, Trần Quân bạn Hữu Long bạn Ninh Hoàng xin chào Hoàng Quy Hoàng ạ à. xin chào tất anh chị em ạ à. thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là vậy cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó đang ở giai đoạn nào nó đang ở quy trình nào nó đang có những yếu tố chất xúc tác ra sao thì để mỗi một cổ phiếu mỗi một nhóm thì nó có những cái đặc điểm tính riêng của nó tuy nhiên chúng ta nhìn về tổng thể tại vì mọi thứ nó đi đều đi theo theo bầy đàn đúng không chúng ta thấy là tất cả mọi thứ nó đều theo bầy đàn con người chúng ta cũng theo bầy đàn và thậm chí là thế tuân theo đám đông nên chính cái đám đông là cái đó mà nó tác động lên rất lớn với thị trường chứng khoán và nếu chúng ta đầu tư ngược đám đông nếu chúng ta đầu tư theo kiểu một mình thì thực sự chúng ta có thể rất khó để thành công trên thị trường chứng khoán ờ, xin chào bạn chị Tú Anh ạ xin chào Quỳnh Hương xin chào bạn Big Dream Dream Big Dream ạ à, <clears throat> xin chào tất cả anh chị em thế thì ở đây chúng ta sẽ phân tích từng cái mảng nhỏ một để chúng ta biết rằng là mọi thứ mọi thứ chúng ta cần phải đo lường đo lường là cái yếu tố quan trọng nếu chúng ta không biết chúng ta đang ở đâu thì thực sự để đầu tư chứng khoán là một canh bạc đúng không chúng ta sẽ có thể một kênh bạc rất là lớn tại vì nếu chúng ta đầu tư mà đánh bạc thì rất là nguy hiểm đúng không nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải đo lường được thì bây giờ chúng ta sẽ xem là theo anh chị em thì nhóm ngân hàng hiện tại nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thị phần câu hỏi thị trường chứng khoán chúng ta bây giờ cái nhóm ngân hàng nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thị phần nếu anh chị em để ý xem một chút là chúng ta thử đưa ra là bây chúng ta dự đoán xem là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thị phần và khi nó, chúng ta biết rằng là nó chiếm cái thị phần như vậy thì nó tác động như nào với thị trường chứng khoán Việt Nam nếu cái nhóm ngân hàng không may nó bị điều chỉnh nó giảm sâu thì sao điều gì sẽ diễn ra nếu cái nhóm ngân hàng mà nó không như ý muốn thì điều gì sẽ diễn ra và thực tế chúng ta rất là ngân hàng nó là mạch máu cho nền kinh tế nên nếu chúng ta thấy là trong cái mạch máu nền kinh tế chúng ta có ba cái cái phần kinh tế nó có ba cái phần quan trọng phần thứ nhất anh chị em đúng anh chị em biết đó là gì ạ phần thứ nhất tức là một cái nền kinh tế phát triển nó có ba phần ba cái nghĩa tam giác để chúng ta biết rằng là cái kinh tế đó nó có phát triển mạnh không thì nếu mà theo cái nghiên cứu của các chuyên gia thì phần thứ nhất các bạn biết là đó là ngân hàng ngân hàng là mặt mạch máu là mà xương cốt để gì ạ cho chúng ta biết rằng là thị trường nó tốt hay không à, mọi thứ nó có vận động tuyệt vời hay không nó có lạm phát hay không thì ngân hàng thì trong ngân hàng chúng ta đo lường bằng gì ạ nó đo lường bằng gì ạ một là gì ạ? đo đo lường bằng cái tốc độ tăng trưởng của ngân hàng à, chúng ta lạm phát tốc độ tăng trưởng ngân hàng cái thứ hai là gì ạ à? chúng ta biết rằng là quy mô mỗi một năm nó tăng trưởng quy mô bao nhiêu cái việc mà mỗi một năm ngân hàng tăng trưởng tốc độ tăng trưởng bao nhiêu thứ ba là dân số cái dân số nó cũng tác động khá lớn đến ngành ngân hàng nên chính vì vậy thì ngân hàng là một trong những cái mạch máu gần như là nếu mà thiếu cái thiếu cái mạch máu tức là nó là nguồn cung cấp máu cho nền kinh tế thì nếu mà mạch máu đó bị không nó bị không lưu thông thì kinh tế chúng ta sẽ sẽ có thể là suy ờ, nó có thể bị suy thoái hoặc là chúng ta gọi là đóng băng thì đó là ngân hàng cực kỳ quan trọng cái yếu tố thứ hai chúng ta biết rằng là đó là gì ạ phần thứ hai đó là giao thông chúng ta biết rằng là một nền kinh tế mà nó phát triển được nó phải giao thông à, giao thông nếu chúng ta không phát triển giao thông đúng không không phát triển giao thông thì các khu công nghiệp các nơi nó không thể giao lưu được ờ, hàng hàng không nó cũng không thể ờ, vận chuyển hàng hóa đến các vùng trong cả nước được nên chính vì vậy các khu công nghiệp liên kết với nhau bằng giao thông nếu mà chúng ta có càng nhiều đường cao tốc thì chúng ta thấy là kinh tế chúng ta sẽ phát triển rất là mạnh và cái thứ ba đó là các bạn biết không ạ ở ngân hàng này giao thông và một phần nữa đố các bạn biết đó là à, là cái gì ạ phần quan trọng rất là quan trọng mà chúng ta thường chúng ta sẽ bỏ qua phần này nó liên quan đến gì ạ liên quan đến phần trí phần quan đến trí thì mình nền kinh tế mà chúng ta thấy là cái phần trí mà nó gì ạ à? nó nó đi xuống hoặc là nó ngu dốt thì cái điều gì sẽ diễn ra thì trong mọi thứ cái phần này thường thường người ta coi thường nhất theo các bạn ạ phần là coi thường nhất đó là phần trí thì đó là gì ạ à? đó là cái giáo dục ạ nếu mà nền một đất nước nó phát triển được thì nó phải có giáo dục một công ty phát triển được thì nó có cần phải giờ có cái gì có đội nhóm có văn hóa doanh nghiệp nó cần phải có những người tài nhân tài nên chính vì vậy thì một nền kinh tế được nó phát triển được nó có ngân hàng này có giao thông mà có giáo dục nếu các bạn biết rằng là những cái điều này mà chúng ta quan sát trên cái toàn bộ một cách khách quan kể cả anh chị em nếu anh chị em ở nước ngoài có thể chúng ta không thấy được là ở Việt Nam chúng ta thấy là giáo dục bây giờ phát triển là khá là tốt nếu chúng ta nhìn thấy các lớp phát triển bản thân nếu chúng ta nhìn thấy là những chương trình đào tạo về phát triển bản thân bây giờ nó phát triển tràn lan ở Việt Nam trước kia để để tìm ra một cái chương trình phát triển bản thân như của Adam Phu thì gần như là độc quyền nhưng đến bây giờ chúng ta thấy là có quá nhiều các lớp phát triển bản thân có quá nhiều cái hệ thống ờ, các ờ, chuỗi phát triển bản thân các chương trình phát triển bản thân mọc tràn lan Việt Nam đây là một cái địa phận cực kỳ quan trọng và chúng ta cũng thấy là các trường này, uh, giáo dục quốc tế các trường uh, quốc tế mọc ra nhan nhản ở Việt Nam nên cái việc mà chúng ta thấy là giao thông thì chúng ta thấy là ở riêng Hà Nội thì toàn bộ những cái đường cao tốc đã mọc lên như nấm hay là đường cao tốc Bắc Nam cũng sắp hoàn thành rồi ở Hồ Chí Minh thì cũng rất nhiều đường cao tốc bắt đầu chuẩn bị khánh thành thì đây là một trong những mạch máu đúng không đây là cái rừng xương sống của nền kinh tế Việt Nam ngân hàng chúng ta thấy là tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng phần lớn các ngân hàng đã được đáp ứng được cái Basel 2 cũng là cái phần cực kỳ quan trọng thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là thế thì bây giờ về xu hướng ngân hàng chúng ta sẽ phân tích về xu hướng ngân hàng các dòng ngân hàng thì chúng ta để ý một chút là xu hướng ngân hàng nó đang nằm nằm ở đâu bây giờ chúng ta phân tích từng cái một thì chúng ta sẽ thấy rằng là xu hướng nhóm ngân hàng đang ở đâu đầu tiên chúng ta thấy rằng là Thế chúng ta nhìn thấy nhóm cổ phiếu đầu tiên đó là cổ phiếu ACB. Vậy ACB nó đang xu hướng đang tích lũy hay đang phân phối hay đang là tiếp tục đang tăng trưởng. Theo anh chị em là cổ phiếu ACB nếu chúng ta nhìn thấy ở đây cổ phiếu ACB đang là phân phối hay là đang là tích lũy hay đang tăng trưởng chúng ta cần phải nắm rõ được đầu tiên xem về xu hướng thì các bạn có thể thấy đơn giản đơn giản nhất đó là gì ạ chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng của nó các đường trung bình này cách đơn giản nhất là một là một chúng ta lấy những cái đáy đáy, sau can đáy trước đỉnh sau can trước thì đây là cái cách thông thường nhất đúng không thì tìm xem là những cái đáy sau này đấy, nhưng đáy sau này cao hơn không ạ đấy, thực tế là nó là cao hơn đấy, những cái đỉnh sau này bắt đầu nó có dấu hiệu cao hơn đây là một xu hướng đi lên khá là rõ ràng nhưng nếu chúng ta có thể đo lường bằng một cái công cụ đó là các đường trung bình động ở đây chúng ta sử dụng đường trung bình động 200 150 50 và 20 Ờ, cái đường 20 này trong quá trình Dũng đo lường Dũng thấy cái đường 20 này cũng khá quan trọng trong cái việc đáp ứng cái xu hướng của trung hạn ngắn hạn và dài hạn thế thì rõ ràng chúng ta thấy là trong dài hạn cũng ok trong trung hạn ok trong ngắn hạn cũng ok và trong đặc biệt là rất ngắn hạn cũng ok thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu gì ạ à? ACB đã đáp ứng được một số tiêu chí về trung hạn ngắn hạn và dài hạn đây là điều kiện đầu tiên thôi nhé các bạn nhớ nhé các bạn phải nhớ là đây là điều kiện đầu tiên đấy là điều kiện đầu tiên để chúng ta sẽ Ờ, biết được cái nhóm cổ phiếu chúng ta đang ở đâu chứ bây giờ chúng ta phân tích là ờ, mua em thấy là cổ phiếu này tốt lắm các anh chị ạ uh, mua cổ phiếu này đầu tư 3 năm năm đi nếu mà nó đã vào suy thoái rồi đầu tư 3 năm năm chỉ có teo và tòi đây ạ ói e luôn ạ nên cái quan trọng là phải nắm rõ được xu hướng của nó sau đó xu hướng thì mới chìm chất xúc tác thì mới cơ bản bây giờ cổ phiếu mà xu hướng chưa rõ em yêu cổ phiếu này lắm em yêu vì công Vietcombank lắm vừa rồi nó trả lên cho chúng nó bục mặt đúng không thế thì rõ ràng xu hướng là bạn nếu mà đi ngược xu hướng thì chết rất là nhanh đúng không thế bên chúng ta đã phân tích một vài cổ phiếu xem là xu hướng nó đang ở đâu đúng không cứ tiếp tục từng bước một đúng không chúng ta đi từ từ nhá đi từ từ thế đầu tiên chúng ta thấy là ACB và số B rõ ràng là tốt rồi tiếp theo là cổ phiếu CTG à, CTG CTG chúng ta thấy nó xu hướng về trung hạn tốt đúng không dài hạn tốt này dài hạn là 200 ngày một năm tốt trung hạn tốt ngắn hạn tốt à ngắn hạn và trung hạn đều tốt cả đấy chúng ta nhìn thấy là tốt thôi nhưng với vấn đề là xu hướng thôi còn quan trọng chất xúc tác còn mẫu hình một số điều kiện khác nữa các bạn cần phải xem xem xem hết cứ theo bây giờ xong nhảy vào ngày mai mua xong lại bảo là hệ thống này nó có vấn đề thì đấy là cái rất nguy hiểm nhá xem nửa vời là có thể ăn dính đòn đấy nhá cổ phiếu thứ ba cổ phiếu tiên phong banh anh chị em thấy không ạ tim phong banh thì sao nếu chúng ta nhìn được tim phong banh thì sao đáp ứng được tiêu chí gì ạ anh chị em cho comment cái đó tim phong banh đáp ứng được tiêu chí gì ạ chúng ta hãy làm một học đến đâu nói nó được không anh chị em phải không chúng ta học đến đâu chúng ta làm đến nó thôi chứ bây giờ học mà bây giờ chúng ta xu hướng mình phân tích từng xu hướng một sau ăn xu hướng hôm trước đã học anh chị em đã học về bí mật đầu tư đúng không bí mật đầu tư đầu tiên chúng ta phải là phải có quy trình quy trình bước một là gì bước hai là gì bước ba là gì bước bốn là gì nhưng bây giờ cũng không phải là quy trình xong lại học về ờ, cơ bản xong lại vào một điểm mua bán cái việc điểm mua là bán tính sau học quy trình trước đúng không học quy trình trước vấn đề hãy làm quy trình chưa ạ anh chị em hiểu không hiểu comment nhé. chúng ta giao lưu tí ạ anh em hiểu để chúng ta làm làm cho nó đúng nó đủ đúng không làm cái gì cứ cắt giai đoạn thì đúng không bớt giai đoạn không tốt thậm chí là gì làm gì có cái thì làm có thể bỏ giai đoạn được nhưng cái việc đầu tư mà chúng ta lại cứ cắt xén bỏ giai đoạn chưa tìm ra xu hướng bên chúng ta phải tìm xu tổng thể xem tất cả xem thằng nào mạnh thằng nào yếu sau đó chúng ta sẽ tìm ra chất xúc tác thằng nào tốt hơn thằng nào xấu hơn đây chúng ta mới mới phân tích chung cuộc chơi mà chúng ta không đánh đánh thì phải đánh à, từng phần một để chúng ta mới hiểu bây giờ anh chị em thấy không ạ đấy thì rất Dũng biết rằng là rất nhiều anh chị em đã nắm được cái này rồi còn anh chị em chưa nắm được cái quy trình mà Dũng ờ, chia sẻ này thì chúng ta hãy xem lại nhé tại vì cái quan trọng là không nắm quy trình cứ muốn đốt cháy giai đoạn sẽ rất là nguy hiểm đó xin cảm ơn ạ đấy. đấy rất nhiều anh chị em đã hiểu được cái vấn đề này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem là một số các gì ạ quy trình chúng ta tính xem thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là Techcombank sao Techcombank đẹp không vấn đề là bây giờ chúng ta nhìn xu hướng đã chưa nói về mẫu hình nhá anh chị em bỏ hết mẫu hình đi bỏ hết cái gì tại vì chỉ một số anh chị em biết mẫu hình thôi một số không biết nên bây giờ chúng ta xem là ô cổ phiếu Techcombank này chúng ta cũng thấy là xu hướng dài hạn trung hạn ngắn hạn đó rõ ràng là các xu hướng của nó là tuyệt vời đúng không cái cổ phiếu này xu hướng ngắn hạn dài hạn mọi cái tuyệt vời rồi thì theo ở bên ngoài người kia thì người ta bảo là mua đi Đấy, theo một ai đó nói là mua đi thì vậy có mua được không Đấy, có phải là xem là bên ngoài người ta nói là cổ phiếu này hay lắm anh chị em mua đi mua được không ạ đúng không mua được ok thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là mua thì chúng ta mua mua đi đúng không thì đây là chúng ta sẽ thấy là ok thì rõ ràng chúng ta cần phải đợi đúng không à, xin cảm ơn à, bạn góp ý từ ở đây dũng đang uh, chia sẻ trên cái nền uh, Dũng không ở, ở ở nhà Hà Nội tức là ở một cái vùng khác nên có thể là cái background này nó không không được đẹp như ờ, chúng ta nghĩ đấy thì ờ, cũng ờ, thông cảm đó. thế bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần gì ạ à? mua mua được chưa à, chúng ta vẫn phải đợi đúng không chúng ta phải đợi tại vì anh em biết rằng này đợi tại sao chúng ta phải đợi cái con con con báo á, nó săn mồi á, nó phải đợi nó phải đợi rất lâu đúng không đợi rất lâu khi chúng ta đợi con báo nó đợi nó săn mồi có những cái lúc mà đợi đợi rất là lâu rồi đợi rất lâu nó mới mới tấn công con mồi chúng ta thấy con cá sấu khi một một đàn gì ạ một đàn trâu hay là một đàn nai một đàn dê cái nó đi qua cái cái sông thì cá sấu nó tấn công ạ đúng không nó không tấn công ngay mà nó phải đợi cái cơ hội tấn công thế bây giờ tại sao chúng ta lại cứ mua bán suốt này? chúng ta đợi thì chúng ta đỡ một là không mất chi phí cơ hội đầu tiên nhỉ chúng ta mua sớm hay là mua trước cái đấy mua sau quan trọng chúng ta phải không mất chi cơ hội nên ở đây các anh em này bước một đầu tiên chúng ta phải xem xu hướng trước sau đó bước 2 bước 3 bước 4 nên hôm nay thì chúng ta đấy anh chị em học đã theo dõi này kiên nhẫn nha kiên nhẫn kiên nhẫn bởi vì nếu chúng ta không kiên nhẫn là chúng ta sẽ gì ạ à, phá vỡ làm gì mà phá vỡ thì hay là chúng ta phẫu thuật tim phẫu thuật gan mà chúng ta lại không ờ, gây mê mà chúng ta lại tiếp tục mổ thì chúng ta nào ạ nó phải có những quy trình gây mê quy, quy trình thứ hai là như nào như cầm máu lọc máu như nào đấy thì chúng ta mới mổ được bây chúng ta bảo là ừ, em không cần gây mê đâu cứ mổ đi thế thì có chịu được không đấy là cái câu chuyện nó là như vậy anh chị em làm gì không có vội được cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu ờ, uh, Vietcombank thì Vietcombank cũng đáp ứng được tất cả các tiêu chí mà anh chị em biết đó là xu hướng các xu hướng đều đáp ứng chưa cổ phiếu thứ tư cũng tương tự như vậy đúng không cổ phiếu Vbank cũng đáp ứng được tất cả các tiêu chí về trung hạn về ngắn hạn dài hạn cổ phiếu năm là Techcombank cũng đáp ứng được tất cả các tiêu chí như vậy trung hạn ngắn hạn dài hạn cổ phiếu thứ sáu là cổ phiếu là là Pbank Liên Việt Quốc Anh đúng không? cũng đáp ứng được các tiêu chí như vậy cổ phiếu thứ sáu là Vip Vipbank là cũng gần như là đáp ứng các tiêu chí cổ phiếu thứ bảy là gì ạ cổ phiếu BIDB thì nó yếu hơn à, cổ phiếu này yếu hơn rẻ hơn đúng không chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này nếu mà góc độ nào đó từ đỉnh đến đây nó rơi nó rẻ hơn nhưng đây chính là là yếu hơn <clears throat> yếu hơn rất nhiều so với các cổ phiếu khác đúng không cổ phiếu thứ 8 là cổ phiếu SHB, là cổ phiếu này càng yếu hơn vậy bây giờ mua cổ phiếu SHB giá rẻ hay là mua cổ phiếu giá cao đúng không và một cái nữa là cổ phiếu à? VN30 tức là VN30 là chúng ta nhìn thấy VN30 nó đang nằm ở đây thì bây giờ chúng ta có thể so sánh trong cả một cái dòng nó xem là cái cổ phiếu nào cái nhóm nào nó đang mạnh hơn cái nhóm nào yếu hơn thị trường cái nhóm nào đang chạy hay nhóm nào đang uh, chạy thì về đích cái nhóm nào đang chạy uh, chuẩn bị về đích cái nhóm nào đang ở bét bảng chúng ta có thể nhìn thấy không ạ đúng không bên chúng ta đã phân biệt thằng nào giỏi thằng nào chạy khỏe thằng chạy yếu thằng nào sắp hết hơi chưa đã phân biệt được chưa đơn giản đúng không ạ đầu tiên chúng ta cần phải gì ạ phải xem là cái nhóm cổ phiếu nào nó đang chạy về đích cái nhóm cổ phiếu nào nó đang khỏe hơn thị trường cái nhóm cổ phiếu nào đang yếu hơn thị trường cái nhóm cổ phiếu nào nó tốt hay xấu thì đầu tiên từ xu hướng này anh chị em có thể nhìn lướt qua là thấy cổ phiếu khỏe cổ phiếu yếu chưa đây là cái điều kiện đầu tiên ạ nếu có thì comment cái chúng ta sẽ nhìn qua màn hình một chút đúng không ạ để xem comment chúng đây, nhìn lướt qua đây là viên 30 này đấy với chúng ta nhìn thấy Manh này đấy chúng ta nhìn thấy ạ tiếp tục BIDB, SHB tiếp tục là gì ạ tìm được banh gì ạ techcombank tất nhiên đúng không ạ viện việt nam thịnh vượng vietcombank tiên phong banh Ctg và acb thế thì khi mà đầu tư bây giờ chúng ta cần chúng ta nếu mà phân tích cơ bản thì anh chị em sẽ gì ạ có phải là yêu thích cổ phiếu không đó nếu chúng ta phân tích cơ bản thì chúng ta yêu thích đúng không nếu chúng ta yêu Vietcombank là chúng ta yêu vô cùng và chúng ta không muốn thay đổi đúng không trong khi đó thằng à, những cổ phiếu khác ACB nó tăng 100% trong khi đó Vietcombank thì gần như là tăng 10 15% đúng không Techcombank cũng tăng rất là khủng khiếp trong đó Vietcombank không tăng chúng ta lại yêu VIB đúng không yêu VIB bởi VIB chúng ta thấy là chúng ta đang sử dụng ngân hàng VIB nên chúng ta yêu nó có khi nào chúng ta đang sử dụng ngân hàng bidb chúng tôi yêu nó không ạ mbb có rất nhiều câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là chúng ta yêu một cái cổ phiếu bởi vì chúng ta dùng dịch vụ của nó chúng ta yêu thế thì bây giờ khỏe nhất hay khỏe nhì khỏe ba khỏe tư thì chúng ta tí nữa chúng ta có cái công thức đo lường liệu nó phải chạy mạnh hơn nó khỏe nhất hay không đấy thì về tất cả cái này chúng ta thấy là chúng ta nhìn với góc độ khỏe thì nó là tương đối thôi những cái quan trọng chúng ta cần phải đo lường tiếp theo đúng không chứ phải đo lường tiếp theo tại vì có những cổ phiếu nó chạy rất là mạnh nhưng thực tế nó đã sắp hết hơi chưa đấy chúng ta phải xem nó hết sắp hết hơi chưa nhưng có cổ phiếu này nó bắt đầu chạy thì có thể nó chưa bắt đầu nó tức là nó mới bắt đầu xuất phát có những cổ phiếu chạy bạn biết là chạy nhưng nó chuẩn bị về đích nhưng có những cổ phiếu chạy đó là bắt đầu xuất phát xuất phát như nào giả sử như là một cái gì ạ một cổ phiếu về đích rồi á, thì anh chị em biết rằng khi nó về đích á, là nó sẽ hết hơi tụt hơi và nó sẽ là tiếp tục dừng chúng ta thấy anh viên đúng không khi mà anh viên khi mà bơi tất cả các đường bơi nhưng mỗi một cái đường bơi á, có thể về về đích xong đó thì nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục tham gia cuộc đua tiếp anh em hiểu không tức là chạy về đích xong tham gia tiếp nhưng có những vận động viên chạy về đích xong là chạy nốt đích đó và sau đó thì không tham gia cuộc chơi tiếp và cuối cùng là nằm yên đấy thì trong cái đầu tư như này anh chị em có thể hiểu được cái cái câu chuyện mà Dũng nói một cách đơn giản đúng không ạ tức là sẽ có những cổ phiếu thì nó sẽ về đích và nó nằm im ở đấy không lên nữa nhưng có những cổ phiếu nó bắt đầu nó lại tiếp tục tham gia cuộc chơi nữa nó tiếp tục lại chạy một cái cự ly khác nữa thì những cái cự ly đó có thể nó lại tiếp tục vô địch có thể nó không vô địch nó về thứ hai thứ ba nhưng tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta cần nắm rõ được cái vận động viên đấy nó còn tiếp tục ờ, còn máu tiếp tục gì ạ có thể tham gia đua nữa hay không có những vận động viên như anh viên có thể tham gia rất nhiều cự ly trong thời gian rất ngắn và vẫn vô địch từ chuyện bình thường nhưng có những vận động viên chỉ tham gia đúng một cục đua thôi cú đua thôi nhưng có thể là vô địch một là thôi nhưng có vận động viên ấy, tham gia một đua như toàn bét bảng đấy chúng ta cũng thế có khi nào chúng ta mua tham gia những đua mà chúng ta không vô địch chúng ta toàn là về cuối đích thôi và cứ mãi mãi như vậy trong khi đó những người khác thì họ cứ tham gia đua là thắng họ tham gia là về nhất tham gia là gì ạ tham gia là có thể có huy chương vàng thế thì tại sao nó như vậy bởi vì trong cuộc đua nếu chúng ta đua ngựa thì thôi tại sao chúng ta cứ thích lấy con bét bảng mà chúng ta mong muốn là cái cái phần thưởng nó lớn chúng ta gì ạ chúng ta gì ạ thấy nghĩ rằng là cả một cái cuộc ờ, đua như thế thì rõ ràng rất là hạn hữu là mới có những cái ông mà gì ạ bị thua lỗ nhưng ông mà cuối bảng trở nên là vô địch rất ít ạ ok bây giờ chúng ta sẽ đến khi mà chúng ta đã đến với cái gì ạ với xu hướng tổng tiền rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với gì ạ chất xúc tác anh chị em muốn biết xúc tác của ngân hàng trên ờ, nếu anh chị em để ý ngân hàng trong thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới đầu tiên chúng ta sẽ nhìn một cái góc độ toàn cảnh nhá anh chị em chưa bây giờ nếu những năm trước năm 2012 13 hoặc những năm trước đó thì chúng ta thấy là các quy mô của ngân hàng các ngân hàng mọc lên như nấm luôn ạ tức là ngân hàng nhà nước này nền kinh tế chúng ta lúc đấy nó chỉ là bình thường thôi nhưng các ngân hàng mọc lên như nấm bắt đầu mua bán sát nhập tóm lại lúc đấy là gì ai có tiền là chúng ta có thể mở ngân hàng được đấy, xin giấy phép là mở rất nhiều ngân hàng và ngân hàng nó mọc ra như nấm đúng không đấy là cái năm những năm trước đó bởi vì lúc đó cơ chế nó là như vậy nhưng sau này chúng ta thấy bắt đầu những năm gần đây thì bắt đầu có sát nhập tức là vấn đề quy mô kinh tế chúng ta nó càng nở rộng ra cái gì ạ cái quy mô kinh tế nở rộng ra này cái thứ hai là gì ạ tốc độ rồi mỗi một năm thì là tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng cũng gia tăng lên cái thứ ba là những sản phẩm mới những công nghệ mới ngày càng phát triển lên cái thứ tư nữa là gì cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chúng ta kể cả năm 2020 thì thực tế kinh tế chúng ta vẫn phát triển và trong những năm gần đây thì kinh tế chúng ta phát triển liên tục liên tục khoảng độ hơn 6 phần trăm gần 7 phần trăm cái quan trọng nữa là cái tốc độ tăng trưởng của ngân hàng á, tức là cái cái tăng trưởng vốn ngân hàng hàng năm tăng rất là mạnh 12 17 phần trăm tức là tăng trưởng kép các bạn nhé tăng trưởng kép đó là cái tốc độ tăng trưởng cực kỳ mạnh cộng với dân số chúng ta đang là dân số trẻ đây là thời kỳ trẻ hóa và cái thời điểm gọi là mạnh nhất của một cái đất nước tuyệt vời Việt Nam chúng ta nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta nhìn vào ngân hàng trong thời điểm hiện tại thì nó có rất nhiều cái điểm mạnh rất nhiều cái điểm lợi điểm mạnh điểm lợi lợi thế so với những cái ngành khác bởi vì kinh tế chúng ta nó đang bước vào kinh nền kinh tế mới nổi các quỹ thì khi họ đầu tư về Việt Nam thì cái việc mà đầu tư ngân hàng là cái ưu tiên trọng à, ưu tiên trọng yếu cốt yếu của chúng ta cái thứ hai nữa là ở Việt Nam chúng ta thấy là vừa rồi thì phần lớn các ngân hàng đáp ứng được các tiêu chí về quy mô lớn về quản trị do Basel 2 thì đây là một trong những cái bước ngoặt để giúp cho cái gì ạ giúp cho cái ngân hàng chúng ta có thể sẽ có được đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí khác của thế giới và chúng ta có thể vay được cái số tiền vay được cái lợi nhuận rất là thấp từ ngân hàng khác để tiếp tục từ đó tái cấu trúc để đầu tư ra để cho vay với lãi suất cao hơn những cái quan trọng ở đây đó là các dịch vụ tiện ích Đợi, chị cảnh ấy tại vì trên thế giới thì để ngân hàng sống được và phát triển mạnh được nó không phải từ lãi suất mà nó đến từ các dịch vụ và Việt Nam chúng ta cũng đang ở trong cái gì ạ trong cái phát triển chung với cái cái tỷ lệ tức là cái cái cái tốc độ tăng trưởng của thế giới nếu anh chị em để ý một chút à, chúng ta thấy là ngày xưa cái tiền mặt chúng ta dùng rất lớn nhưng đến bây giờ thì các thẻ ATM này thậm chí là các ngân hàng bây giờ gần như là chúng ta không phải đến ngân hàng và gửi tiền vào mà chúng ta có thể phần lớn các ngân hàng đã, đã có thể gửi tiền tự động đây là một cái rút tiền gửi tiền tự động đây là cái mà chúng ta gọi là thanh toán không tiền mặt đúng không chúng ta sử dụng không tiền mặt bây giờ đang là phổ biến và chính cái dịch vụ ngân hàng đấy là nó làm cho cái tốc độ tăng trưởng của nhóm ngân hàng hay là làm cho cái sự minh bạch hóa của ngân hàng đang rất là cao trong thời gian tới và nó tiếp tục tăng trưởng rất là mạnh với quy mô của nền kinh tế chúng ta với việc mà chúng ta đã mở rộng mở rộng giao lưu liên kết cũng như là tất cả các hiệp định FTA đang được mở rộng nên chính vì vậy thì nó sẽ có liên thông giữa các ngân hàng với nhau bởi vì chúng ta đã đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí về các tiêu chuẩn thế giới đấy là cái mà có thể trước đây chúng ta không dám mơ anh chị em nhà trước đây chúng ta không dám mơ nhưng bây giờ chúng ta đang dám mơ và quan trọng là nếu chúng ta để ý một chút ở trong những năm ở đây thì chúng ta mỗi một năm chúng ta thu mua một cái lượng ngoại tệ cực kỳ lớn nó đảm bảo cho cái việc mà cái cái cán cân thanh toán giữa ở Việt Nam với nước ngoài đây là một phần cực kỳ quan trọng ngoại tệ là một cái gì là một cái để đánh giá xem cái nền kinh tế chúng ta có sự ổn định không và trước đó thì một cái nền kinh tế để phát triển được thì nó có khoảng độ uh, đáp ứng được tám tiêu chí khoảng 8 8 tuần xuất nhập khẩu khoảng dũng nhớ cũng nhầm tám tuần xuất khẩu thì đến bây bây giờ nó đáp ứng được độ khoảng một con số rất lớn không nhầm là khoảng 3 tháng xuất nhập khẩu tức là con số đó cao hơn rất nhiều so với tiêu chí thông lệ quốc tế các bạn nhỉ tiêu chí thông lệ quốc tế nên chính như vậy thì đây là một cái dòng mà có thể nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí để thu hút dòng vốn nước ngoài tham gia đầu tư anh chị em học đây là cái mà chúng ta nhiều lúc thì chúng ta đo lường bằng gì ạ phần lớn chúng ta hay đo lường bằng là đo lường là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nó nhưng chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi có phải là ngân hàng không phải là mang lại lợi nhuận quá cao có lợi nhuận nhưng phải quá cao nhưng tuy nhiên thì rõ ràng đã, đã có một dòng tiền lớn ở đâu đó đã tham gia vào đấy là sự khác nhau giữa cái việc mà chúng ta thấy rằng là ưu tiên lợi nhuận bởi vì khi mà nước đất nước chúng ta từ nền cận biên sang nền kinh tế mới nổi đúng không từ cận biên sang nền kinh tế mới nổi thì anh chị em sẽ thấy rằng là đây là một trong những phần cực kỳ quan trọng thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta từ cận biên sang nền kinh tế mới nổi thì sẽ có dòng rất nhiều nguồn vốn tham gia vào bây giờ chúng ta sẽ sau khi nguồn vốn tham gia vào thì bây chúng ta phải xem là thực sự có dòng tiền lớn hay không thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng những cái đợt mà dòng tiền lớn đây là những dòng tiền lớn tham gia vào anh em đây là dòng tiền lớn tham gia vào những cái dòng tiền này nó không thể dòng tiền nhỏ tại vì chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán không có dòng tiền lớn thì không thể tăng được đấy thông thường ờ, nếu các bạn những ai mà tham gia hoặc là đã từng theo dõi một cái chương trình chúng gọi là VSA có bạn nào theo dõi một chương trình VSA hoặc là đã từng nghe VSA chưa để Dũng phân tích cho chúng ta một vài các đặc điểm để chúng ta biết được đây là dòng tiền lớn đã tham gia vào những cổ phiếu như thế này và khi mà chúng ta khi mà chúng ta nắm rõ được chất xúc tác rồi những yếu tố để tác động lên cái xu hướng của cổ phiếu rồi thì chúng ta cần phải hiểu rõ được liệu có dòng tiền lớn tham gia vào hay không chẳng hạn đây là những cái dòng tiền lớn tham gia vào đây là những dòng tiền lớn tham gia vào khi dòng tiền lớn tham gia vào thì việc mà cổ phiếu gặp những cái vùng kháng cự rất là mạnh cái đỉnh rất mạnh nhỉ là cái chuyện mà rất bình thường bởi vì khi nó gặp cái vùng kháng cự này sẽ có những cái quỹ bán ra sẽ có những cái gì ạ nhà đầu tư bán ra nếu mà cổ phiếu mà vượt qua cái đỉnh 52 tuần hoặc là đỉnh mọi thời đại nó sẽ có một cái số quỹ họ bán ra sẽ có một số dòng tiền khác bán ra nên đây là cái chuyện rất bình thường trong quá trình đầu tư tuy nhiên ở trong đoạn này thì cái việc nó bán ra nó phụ thuộc rất lớn bằng cái việc mà những thông tin tiêu cực hay là covid diễn ra trong thời gian vừa qua nên ở đây chúng ta đo lường bằng hai con số con số thứ nhất là sau khi đi lên đây chúng ta gọi là cố kéo bởi vì quá trình kéo lên này nó đang bị biến động đã có một lượng lớn nhà đầu tư bán ra ở vùng này lớn thì thực ra nó cũng không thể bằng những dòng tiền mà tích lũy này được nhưng lớn ở đây chúng ta biết rằng là lớn so với gì ạ cái việc mà kéo lên không có khối lượng tức là à, cái khối lượng lớn mà giá không tăng tức là lượng dạ. cái lượng ở đây tức là cái lượng mà tham gia vào rất là nhiều nhưng giá không tăng chứng tỏ là theo một quy luật đó là nỗ lực thành công thì cái cái việc mà nó cần phải rũ để bỏ đây rũ bỏ đợi những cái cơ hội mà thị trường chung xấu để rũ bỏ các nhà đầu tư yếu ứng vía đây là những cái đợt rũ bỏ các nhà đầu tư ứng vía khi mà rũ bỏ các nhà đầu tư ứng vía thì chúng ta thấy việc mà trong trong cái VNA thì đây chính là cái giai đoạn pin của cổ phiếu các bạn nhá nếu bạn pin cổ phiếu tức là nó gãy toàn bộ các kênh xu hướng đặc biệt là khi mà cổ phiếu gãy cái đường SMA 50 hoặc 20 này thì phần lớn các nhà đầu tư bán ra bản thân trong phân tích kỹ thuật chúng ta cũng cần phải bán ra hết cái điều này là điều tất yếu phải xảy ra đặc biệt là khi nó gãy cái đường SMA 50 thì không có lý do gì không bán ra kể cả nhiều tổ chức họ cũng lấy đây là một căn cứ họ bán ra anh chị em đã có hiểu điều này không ạ các tổ chức họ cũng lấy điều đó là điều cần phải xem xét đây là cái câu nói cái cái cái này là cái mà chúng ta cần phải biết được không phải riêng các nhà đầu tư cá nhân đâu họ tổ chức họ cũng lấy để xem xét thế thì sau khi pin rồi thì chúng ta biết rằng là cái việc mà cổ phiếu có thể quay trở lại hay không những cái đợt test cung chúng ta gọi là test cung khối lượng không ra đây khối lượng không ra thì những cái điểm này chúng ta gọi là điểm mà tham gia một cách an toàn và trong vết A thì chúng ta gọi là khi mà cổ phiếu sau khi pin lên đến vùng trên này, này nó vượt qua cái đỉnh này thì chúng ta gọi là SOW4 trong SLW4 này thì có thể cổ phiếu nó sẽ xảy ra hai trường hợp các bạn nhớ nhỉ SOFD4 là một cái phiên chúng ta là phiên sức mạnh của các dòng tiền lớn hay là dòng tiền của các big boy anh chị em đã hiểu được cái này không ạ nếu anh chị em hiểu thì comment cho Dũng còn chưa hiểu comment số 2 tại vì đây là một cái chương trình thực sự nó sẽ khó cho anh chị em mới bắt đầu đúng không GAC hoặc là SOS4 nó đều là một đúng không nó đo lường bằng nhau đúng giờ so so so bốn đúng không đây là đúng ạ nó là đúng ạ tức là cái mà một cái trong tín hiệu trong biết a hoặc là vượt qua đỉnh hai cái này nó là một chúng ta đơn giản nó đều là sức mạnh đấy nhá nó đều là sức mạnh thôi nó là một cái tín hiệu của sức mạnh sau khi bị rũ bỏ ra hoàn toàn đấy, chúng ta sẽ, sẽ phân tích một cách đơn giản trong một cái chương trình chúng ta ở thế thì rõ ràng là khi nó rũ thì, thì nó gì nó lên nó mới mạnh thế thì trong cái đợt rũ này nó sẽ xảy ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nó sẽ không gì nó nó rũ ít thôi nó sẽ tiếp tục chạy lên và nó sẽ mất cơ hội bởi vì nó đã rũ do toàn bộ các xuống đây rồi đấy nhưng cái quan trọng thứ hai là nó cũng có thể hình thành cái vùng vùng này này vùng 31 hình thành một cái mẫu hình hay là chúng ta gọi là mẫu hình này thì nó có thể xảy ra rất nhiều cái dạng khác nhau nhưng trong vết A nó gọi là mẫu hình gì các bạn biết không ạ trong vết A nó gọi là mô hình gì các bạn biết không ạ <coughs> mô hình là gì các bạn nó chính là một cái dạng mô hình biên độ thu hẹp nếu ai học về Mac Mini hay là trong vết A người ta gọi là LPS LPS thì nó là LPS nhỏ hay LPS lớn à, nó có dạng LPS nhỏ thậm chí là LPS theo ngày LPS theo tuần hay là một số anh chị em khi mà nghiên cứu về thì Mac mini thì anh chị em sẽ thấy là nó chính là gì ạ nó chính là một cái dạng thu gom cổ phiếu ai nghĩ ai có hiểu LPS là thu gom cổ phiếu thì hãy comment ạ Đấy. Đây là một dạng thu gom cổ phiếu khi mà cổ phiếu gì à, cần thêm thời gian tích lũy. Thu gom cổ phiếu này. Cái ý nghĩa của thu gom cổ phiếu anh chị em nhé, cái ý nghĩa của thu gom cổ phiếu đó là gì ạ? Khi mà cổ phiếu được thu gom á thì có phải là giai đoạn đầu nó sẽ rung lắc rất là mạnh bởi vì cái lượng mà bán ra rất là nhiều cái lượng mà bán ra ở giai đoạn đầu này rất là nhiều nên nó sẽ có tự thu gom khi mà thu gom ở giai đoạn sau nó càng biến động hẹp thì trước khi nó gia tăng có một cổ phiếu chúng ta gọi là thu gom chúng ta có thể nhìn rất là dễ đó là cổ phiếu gx e cho các bạn nhìn cái dạng thái như này để các bạn có thể thấy được là đây là cách thu gom một cái dạng ngắn hạn đây chẳng hạn chúng ta thấy đây là một cái dạng thu gom đầu tiên chúng ta thấy biên độ rất lớn này dũ này xong trường hợp nó kéo lên này dũ những cái biên độ này nó nhỏ hơn và lần thứ ba nó kéo lên mà nó không rũ được nữa thì đây chính là dạng thu gom nhỏ và đây chính là điểm chúng ta tham gia vào thì cả cái vùng này chúng gọi là LPS những cái vùng này có thể nó tạo ra những đợt khối lượng rất lớn đây chúng ta cảm giác khi mà cổ phiếu vượt đỉnh khối lượng lớn và chúng ta rất là sốt ruột khi tham gia vùng đầu ở đây và chúng ta lại cần thời gian để tiếp tục tích lũy đấy là cái cổ phiếu ACB nếu chúng ta nhìn thấy cổ phiếu ACB như vậy thì dù là chúng ta có thể đợi chờ thêm một khoảng thời gian nữa chúng ta cũng không sót ruột anh chị em có hiểu không ạ có hiểu là tại sao đó như vậy không ạ <coughs> cốc tay cầm khác bạn nha cốc tay cầm khác những cái cốc tay cầm hình chữ V đây là một cái dạng mẫu hình trong VSA nó có dạng là đi ngang bị rút bỏ còn cốc tay cầm nó không phải cái cốc tay cầm thực ra nó rất ít phát hiện rất ít xuất hiện nếu đây là một cổ phiếu dạng thứ hai theo các bạn đây là cổ phiếu Techcombank nha yeah, cổ phiếu Techcombank nó có rất nhiều dạng mẫu hình anh chị em nhớ này nó có rất nhiều dạng mẫu hình rất nhiều dạng mẫu hình rất nhiều dạng mô hình khác nhau Thì bây giờ các mô hình mô hình khác nhau thì chúng ta sẽ phải phân tích từng dạng một dạng để chúng ta hiểu rõ được hiểu rõ bản chất thôi nha làm gì chúng ta hiểu rõ bản chất bản chất con người như nào chúng ta cần phải nắm rõ bản chất thay vì chúng ta cứ phân tích mô hình tách tay cầm ở Việt Nam nó không nhiều các bạn nha không nhiều nên chúng ta phải phân tích chúng ta đã nhớ được cái chúng ta xong rồi đây là mẫu hình ạ chúng ta có thể nhìn ở đây là mẫu hình gì ạ anh chị em có thể comment ạ anh chị em có thể thấy comment đây là mô hình gì ạ đấy thì ờ, nhìn quan sát một cái cổ phiếu như này chúng ta thấy mẫu hình gì đấy một số anh chị em ạ, mô hình hay đấy mô hình hay đáy thế thì làm sao để chúng ta nhận ra mô hình hay đáy bình thường như này anh chị em nhớ này đây là cái đáy thứ nhất ờ, đây là cái đỉnh này mô hình hay đáy chúng ta đây một song xuống đi lên đây gọi là xuống đi lên xuống đi lên cái đợt này là đợt rũ bỏ có thể đây là đỉnh nhé có thể đây là đỉnh có thể đây là đỉnh nhưng có thể nó lại tạo ra mô hình đáy chúng ta chưa biết được thế thì khi mà đi lên như này thì nó tạo ra cái đáy thứ nhất ở đây đáy thứ nhất nó gãy cái đường S mà 20 sau nó hồi phục lần thứ hai nó cũng gãy mà thậm chí là nó bán ra một khối lượng rất là lớn nhưng cái đợt thứ hai nó giảm rất sâu khi nó chạm cái đáy thứ thứ hai này giảm rất sâu thì toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía ở vùng này họ cần phải bán ra hết những nhà ông đông nào ông nắm ở đây thì có lẽ là cần phải bán ra hết thậm chí là rất nhiều người ta đầu tư ở đây đầu tư đến đây là họ hòa vốn nên cái việc mà hòa vốn lãi đến bao nhiêu phần trăm từ 30 đúng không lên đến 38 30 lên 38 chúng ta thấy rằng là bao nhiêu phần trăm hơn 20 phần trăm nếu không bán thì rơi hết những cái việc mà chắc chắn là họ phải bán hết ở những phiên này bởi vì thậm chí là họ vẫn sợ là đang lãi 20 phần trăm có thể bị lỗ nữa nên cái việc của bán hết sau khi mà lần trước họ không bán lần sau họ bán hết nên đây là cái chuyện rất bình thường trong cái việc đầu tư anh em có hiểu không ạ rất bình thường trong quá trình đầu tư của chúng ta thế thì cái mô hình hai đáy là ở đây các bạn biết rằng là trong tất cả các phương pháp người ta bảo cái mẫu hình đáy sau này này nó phải là cao hơn đấy trước cao hơn đây là đến một đến hai thì đáy sau nó phải cao hơn thì đấy là cái nó không đúng đấy, tất cả những kể cả bạn học để nghiên cứu đúng cái mô hình của hai đáy này nó do ông gì ạ à? ông Mark à, ông trong viết ra là ông Wigorf ông phân tích rất kỹ nha cái này là ông Wigorf ông phân tích rất kỹ nên cái việc mà chúng ta hiểu không phải bên ngoài kia có quá nhiều người phân tích nhưng thực tế người ta không hiểu bản rõ bản chất nên chính vì vậy đây là cái cách để phải rũ hết các nhà đầu tư yếu vía thậm chí là chuẩn bị gãy được SMA 50 khi mà nó hồi phục thì cái đường trung tâm này này là cái đường mà độ an toàn cao nhất nếu nó vượt qua nên cái cổ phiếu này đã vượt qua đấy vượt qua những cái vượt qua này khối lượng nó nó chưa phải là quá cao nên thường nó có xu hướng là gì ạ nó thường có xu hướng là test lại test lại cái đấy này trước khi tăng lên Đấy, thường có xu hướng test lại trước khi tăng lên anh chị em có hiểu không ạ thường có xu hướng test lại trước khi tăng lên nhưng còn đặt ra là gì ạ chúng ta có mua ở đây được không thì câu hỏi đặt ra là chúng ta mua được ở đây bởi vì đây là cái điểm mua có độ an toàn cao nhất có nhiều cổ phiếu thì nó sẽ không tăng nhưng đa phần thì nó sẽ test lại bởi vì chúng ta tính từ 30 này nó lên đến 38 mà nó chạy thêm 10 20 trăm nữa thì nó chạy quá nhanh nên thường nó sẽ có có xuống hướng test trở lại những cái đỉnh này trước khi đi xa hơn nên những ai mà chưa mua được thì vẫn chúng ta vẫn có cơ hội để sau khi nó test lại chúng ta mua lại sau anh chị em đã hiểu cái dạng này chưa ạ chúng ta cứ hiểu thì comment cái để hiểu cái vấn đề ở đây là gì ạ nó chạy là nó sẽ không có cơ hội để đi ngang nữa và cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ gì ạ cái khả năng cổ phiếu nó kết thúc chu kỳ và cái điều này nó sẽ khó diễn ra nếu cổ phiếu này kết thúc chu kỳ ở ngay thời điểm này thì có thể là nó tức nó chạy ngay là nó kết thúc chu kỳ còn nếu nó test lại lại test lại thì nó vẫn còn thêm chu kỳ nên bây giờ chúng ta thấy là liệu những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó chạy nốt hay không thì chúng ta xem sự đồng thuận nó có không giả sử như Vietcombank à như cổ phiếu gì ạ à? ACB nó cũng cần phải test lại những cổ phiếu này cũng có xu hướng test lại nhiều hơn có xu hướng test lại còn nó đã chạy ngang gì coi như nó kết thúc chu kỳ mà kết thúc chu kỳ thì coi như là chúng ta tạm thời không có cuộc chơi ở đây chúng ta nhớ này một cổ phiếu đã đi từ đáy này 30 mà nó để lên nhiều 38 từ 40 lên 50 thì từ 31 30 này lên 50 tức là con số 20 điểm tức là ngắn như này mà đã đòi lên khoảng độ thêm 10 điểm nữa thì cái điều này rất khó để xảy ra đấy đấy là cái cách thức để chúng ta phân tích cho nó một cách khách quan chúng ta còn nhiều ngân hàng nữa chúng ta sẽ phân tích ngân hàng gì ạ à? tiên phong banh chúng ta phân tích chưa tiên phong banh cũng tương tự như vậy tiên phong banh tiên phong banh cổ phiếu này thì chúng ta đã thấy là nó có gì ạ pha thứ nhất là pha giảm pha thứ hai là pha tăng đây chúng ta có là những cái pha giảm này Đấy. pha thứ hai là pha tăng cũng đáp ứng được tiêu chí của chúng ta bây giờ pha giảm pha tăng rồi pha thứ ba là pha đang tích lũy đúng không thì khi mà tích lũy ở đây chúng ta thấy là thị trường giảm nhưng cái biên độ này nó rất là thấp nó cũng có thể xảy ra một cái phiên tăng vượt qua cái đỉnh này giống cổ phiếu gì ạ vượt qua cái điểm này giống cái cổ phiếu mà chúng ta vừa theo dõi đó là cổ phiếu Techcombank tuy nhiên thì nó có hai cái kịch bản mà theo Dũng nó sẽ một là gì ạ tích lũy đi ngang cái khả năng tích lũy đi ngang kéo dài sẽ thấp hơn theo anh chị em là khả năng tích lũy đi ngang kéo dài thấp hơn là vì sao à, khả năng tích lũy đi ngang kéo dài là thấp hơn vì sao cái này chúng ta đây cái này là cái là chúng ta sẽ được tiết lộ trong phiên ạ. bây chúng ta nhìn một góc độ như nào bây chúng ta không biết phân tích bây giờ nếu nhìn về cổ phiếu như này thì chúng ta khả năng tích lũy đi ngang dự đoán đi ngang sẽ thấp hơn so với khả năng tăng tiếp ạ đấy. đấy chúng ta tức cái này nó đây chúng ta phân tích thôi còn cái việc mà ngày mai có thể nó có thông tin nội bộ hay nào đấy nó không lên được hay nọ kia thì khác quan trọng là đây này đây chúng ta nhìn này khi mà thị trường chung nó giảm rất là mạnh chúng ta nhìn đúng không khi thị trường chung giảm rất là mạnh anh chị em để ý này giảm mạnh khối lượng có thể gia tăng một chút nhưng giá nó không giảm đúng không khối lượng gia tăng mà giá không giảm thì nó khỏe hay là yếu à, khối lượng tức là cái cái việc mà cũng có một lượng bán ra nhưng được hấp thụ hết tức là trong cái cái đoạn này so với bốn năm phiên đây hôm qua có những lúc thời điểm chúng ta thấy giảm bao nhiêu thị trường chung hôm qua có lúc thời điểm nó giảm bao nhiêu ạ à, giảm bao nhiêu chúng ta nó giảm mạnh không những đợt vừa rồi giảm mạnh không nhưng nó gì ạ nó không bị giảm thị trường giảm nó không giảm thì nó khỏe hay là yếu anh chị em thị trường giảm mà nó không giảm thì nó khỏe hay yếu với chúng ta biết rằng là cổ phiếu khỏe là cổ phiếu gì ạ thị trường giảm nó không giảm còn cổ phiếu yếu là thị trường giảm nó giảm mạnh nên anh chị em có thích mua cổ phiếu giá rẻ nữa không ạ comment cái có thích mua cổ phiếu giá khỏe giá rẻ không hay là thích mua thích mua cổ phiếu khỏe hay là thích mua cổ phiếu giá rẻ à câu chuyện đây là thích mua cổ phiếu giá rẻ hay là thích mua cổ phiếu khỏe đấy <coughs> đúng là đúng rồi ạ tại vì cái này là cái chúng ta đang bị sai lầm là cổ phiếu giá rẻ nhưng chưa chắc đã khỏe cổ phiếu khỏe ý nó không phải là rẻ phải không ạ có phải cổ phiếu khỏe nó cũng rẻ không ạ ai bảo là cổ phiếu rẻ nó cũng khỏe comment số 1 ạ cổ phiếu rẻ nó không khỏe mà nó tăng so sánh và so sánh với nó đừng có so sánh với ai đấy chưa so sánh với nó tại vì nó phải so sánh với nó chứ đừng so sánh với thằng khác cổ phiếu đấy nó tăng bao nhiêu tỷ lệ phần trăm đấy chưa nên ở đây chúng ta thấy là cái khả năng nó sẽ không tích lũy dài tăng này nên nếu chúng ta đón cái nhịp mua đầu tiên thì chúng ta phải có kế hoạch trước cổ phiếu BIDB trước ạ cái nhóm cổ phiếu BIDB vì cái nhóm thằng này này nó hiện vẫn đang sideways xu hướng nó vẫn đang sideways đây nó vẫn vừa lên mặt đất này nó vẫn vừa lên này Đấy. các đáy sau và đáy trước bằng nhau đỉnh sau chưa cao hơn vậy chúng ta có những thằng cổ phiếu kia nó đã khỏe hơn mà bây giờ cổ phiếu này đang rẻ hơn đúng không rẻ hơn so với gì ạ với nó vì bình thường thế này đây là đỉnh này. Đấy, nó chưa chạy thì nó rẻ tại vì cái rẻ ở đây chúng ta đừng có so sánh về giá anh chị em ạ, cái rẻ là chúng ta đừng so sánh về giá mà chúng ta phải so sánh về nó so sánh về sức khỏe chúng ta ngày hôm nay so với ngày hôm qua chứ còn nếu so sánh chúng ta so với một lực sĩ hay so sánh chúng ta so với đứa trẻ con thì so sánh đấy là so sánh thì nó không có tư duy cái tư duy chúng ta nó đang không có, vấn đề thường chúng ta đang có vấn đề về tư duy về so sánh thế thì rõ ràng là những cổ phiếu như này thì hãy để ngoài đứng ngoài cuộc trời ạ sau này tính sau đấy tính tính sau MBB cũng tương tự như vậy MPP chúng ta thấy là đây cũng là mô hình hai đáy đáy thứ nhất này đáy thứ hai những hai đáy này so sánh với cùng một cổ phiếu thì cổ phiếu gì Techcombank nó mạnh hơn cũng là hai đáy nhưng Techcombank mạnh hơn và những cổ phiếu này nó cũng gì thường có xu hướng là test lại cái đáy này cái đỉnh giữa này đây là cái đỉnh giữa nha khi mà cổ phiếu gãy các đường bao nhiêu ở đây là những cái đường 20 50 thì thường là rất xấu người ta bán ra rất là mạnh thì sau đó nó hồi phục thế này thực ra nếu mà để mua những cái vùng này thực sự là rủi ro chúng ta chỉ mua khi nó vượt qua cái đỉnh này thôi ạ bây giờ giả sử mua vượt qua cái đỉnh này hôm qua trước khi mà chúng ta gọi chúng ta mua thì rõ ràng là lượng tăng nhưng chất không tăng cái lượng này tăng rất mạnh nhưng cái chất không tăng nhiều tức là cái giá không tăng nhiều thường thì nó vẫn có xu hướng là test lại những cái đỉnh này nên có thể chúng ta sẽ chúng ta mua sớm ở đây thì đoạn cũng không sao cả nhưng chúng ta phải cần đợi nhiều thời gian hơn thay vì chúng ta gì ạ kiên nhẫn một chút cổ phiếu có thể test lại những cái vùng test xong nó chạy rất là mạnh chẳng hạn như chúng ta lấy một cái ví dụ như này để chúng ta thấy những cái nhịp đầu tiên nó rất là lâu rất lâu đấy đây nhịp đầu tiên tăng rất lâu đấy nhịp đầu tiên này nó tăng nó rất là lâu sau khi nó rũ xong test lại nó quay trở lại nhịp sau này thì nó mới bước vào một chu kỳ tăng mạnh bất cứ cổ phiếu nào nó cũng xảy ra những tình trạng như vậy nên nếu chúng ta hiểu được cái cái việc mà mua trước hay mua sau mua đúng điểm mới là cái giúp chúng ta thành công anh chị em có hiểu điều đó không ạ tức là chúng ta thay vì mua trước mua sau thì chúng ta cần phải mua đúng điểm mua đúng thời điểm giúp chúng ta thành công mạnh hay yếu nó không phải là cổ phiếu tăng mạnh tí chúng ta phân tích của VBank và một số cổ phiếu khác xem là nó mạnh hay là yếu thì chúng ta biết rằng là có những cổ phiếu nó chạy hết đà rồi thì nó không phải là mạnh mà nó chính lại là là yếu ở đây chúng ta lại tiếp tục cổ phiếu yeah, dạ, VPBank đây là cổ phiếu VPBank chúng ta biết là trong quá trình chạy đà đây cổ phiếu nó cũng đã bung nóc rất là lớn đúng không và trong quá trình này tiếp tục đi lên tiếp tục đi lên đi lên thì khối lượng ở đây nó giảm dần khi mà khối lượng nó giảm dần trên cái này chúng ta nó thiếu cầu ở vùng này chúng ta bắt đầu thiếu cầu tuy rằng những cái đợt rũ bỏ đây rũ bỏ đây khối lượng rất là thấp thì thiếu cầu như này thì thực tế nó gì ạ nó không có độ tin cậy cao bởi vì những cái vùng đáy này khi mà chúng ta thấy có dòng tiền lớn tham gia vào cổ phiếu lên nhưng khi mà vùng trên này cái lượng cầu nó ở cảm giác nó ít dần đi thì cái việc chúng ta nên hạn chế đấy, đầu tư ở đây tuy rằng thì với những cái đo lường ở đây khối lượng lớn này rũ này rũ thứ nhất này rũ thứ hai những cái lượng cầu cung cầu ở đây nó không đáp ứng bởi vì chúng ta xem theo dõi cái quá khứ cái sức khỏe nó quá khứ so với sức khỏe hiện tại đây thì rõ ràng cái quá khứ của nó cái dòng tiền mạnh rất nhiều còn hiện tại dòng tiền nó không mạnh nó giống như cổ phiếu SHB ấy. khi mà cái cái giai đoạn cuối nhìn thì trông thì rất là sướng nhưng dòng tiền nó không mạnh nên rõ ràng như vùng như này là chúng ta sẽ hạn chế đầu tư có thể nó lên nữa kệ nó lên nữa kệ nó tại vì những cái vùng này có thể nhúng nó rơi tự do tại vì cổ phiếu có thể nó phân phối chưa hết thì nó sẽ kéo lên để phân phối và hay là cổ phiếu như này TCM đây là những kịch bản nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta không biết chúng ta sẽ hay gặp những cái cạm bẫy như này khi nó chạy này nó phân phối nó chưa được thì nó kéo mình kéo mình lên và chúng ta cảm giác là cuối phiên kéo lên cuối phiên kéo lên và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này vẫn chưa chết được chúng ta biết cái điều này cảm nhận cái điều này không ạ hello ạ nếu anh chị em cảm nhận được điều này thì hãy comment số số một ạ tức là kéo về cuối phiên ạ cái đoạn cuối cứ kéo lên cuối phiên khối lượng rất thấp kéo lên cuối phiên đầu phiên bán ra cuối liên kéo viên thì những cái này là cái anh em nếu anh em nào đã đầu tư có kinh nghiệm thì đây là cái bài học để chúng ta sẽ một là chúng ta bán mất cổ phiếu ra không chơi những cổ phiếu như này đây là những bài học à cũng bài học cho anh em những câu chuyện này đây là những trải nghiệm của Dũng đẹp Đấy, cuối phiên nó kéo lên nhìn trông rất đẹp sau đó lại tích lũy kéo lên này toàn kéo lên cuối phiên này nhưng cuối cùng là thảm họa đấy đầu phiên không sao nhưng cuối phiên kéo lên kiểu này thì đây là những thảm họa nhé nhìn thì chúng ta thấy rằng rất là đẹp khối lên phần cuối này khối lượng càng ngày càng ít đi nhưng ngày nào cũng lên càng ngày ít đi nó lên như đây nó không phải là câu chuyện chúng ta Napoleon Napoleon cũng tương tự như vậy câu chuyện này kéo lên cũng không có khối lượng câu chuyện phần sau này chúng ta nhìn rõ thì khi là nó rơi cũng tiếp tục cổ phiếu GEG e đoạn đầu thì cung cầu rất đẹp nhưng quý sau này từ cái cung cầu ở đây nó mất cân cân xứng lên cũng không khối lượng lên tăng thì tất cả những cái vùng này chúng ta cần lưu ý chúng ta hiểu cổ phiếu uh, ờ, Vipbank chưa anh chị em <clears throat> tất cả những cái việc đấy chúng ta không đo lường được cái cung cầu có thể về giá nó vẫn tăng nhưng nếu cung cầu như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế Liên Việt Popbank ở đây nó có một cái dạng như này để cho anh chị em sẽ thấy rằng cái cổ phiếu này, này sau khi lên nó rút bỏ thì nếu cổ phiếu này trong quá trình tích lũy ở đây này cái vùng giá 15 này nó tích lũy có thể đến 3 tuần Đấy, nó tích lũy khoảng 3 tuần trên vùng này nếu lên nữa chúng ta cũng không mua bởi vì từ đây này từ 12 nó lên đến 15 cũng là rất là cao rồi lên nữa thì chạy khoảng 10 đến 15 phần trăm nữa thì nó rất khó để đi xa nên quan trọng là chúng ta thấy là nó sẽ tích lũy ở đây thêm và nó sẽ tăng cái, cái câu chuyện nếu tích ở đây thêm trang thì cái mua ở đây nó an toàn rất là cao Dũng lấy lại ví dụ ACB cho anh chị em EIB EBA để anh chị em có thể thấy cái câu chuyện này nó nó xảy ra thì nó phải xảy ra đúng kịch bản này câu chuyện này đấy nó xảy ra đúng kịch bản nó cần tích lũy lũy thêm này, trước khi chạy nổ đây là kịch bản này nên ở đây anh chị em tất phải là tất cả những cái cổ phiếu chúng ta thấy rằng là nó cần có những đáp ứng được một số các tiêu chí nha tiêu chí và chúng ta nếu chúng ta hiểu về cái cách hướng đi của nó các mẫu hình của nó thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ phân tích được chúng ta sẽ biết được đâu là lúc mà chúng ta tham gia vào đâu là lúc chúng ta bán ra à, một cái cổ phiếu à, thực ra hôm nay Dũng không đưa vào cổ phiếu này bởi vì cổ phiếu này nó không nằm trong cái tầm ngắm của Dũng khi một cổ phiếu này nó đang nằm tất cả những cái kênh dưới như này phía trên thì những cản rất lớn thì cổ phiếu này rẻ rất là rẻ đúng không rất là rẻ VBB thực ra cổ phiếu ngân hàng này nó cũng khá tốt tại sao nó rẻ như này tốt như thế mà rẻ như này nó đang gì ạ nó phải có một vấn đề nào đó mà nên các big boy họ không tham gia đơn giản thôi ạ nó phải có một cái điều gì đó nó không tích cực nên các nhiều nhà đầu tư không tham gia nên chính vì vậy thì những cổ phiếu mà gì ạ các cổ phiếu khác thì nó nó đã gì ạ ít nhất nó cũng sau khi bỏ thì nó cũng đã là kênh xu hướng chung của dài hạn trong khi đó cổ phiếu của chúng ta nó đang gì ạ đang ở xu hướng không biết gọi là chung hay dài hạn hay xuống gì nữa nhưng tuy nhiên ở đây xuống như nó bất xu hướng xoay quay tích lũy thì việc của chúng ta tham gia vào đoạn này rất là rủi ro nha rủi ro Đấy là góc nhìn để cho anh chị em à, VBank một cổ phiếu như này thì liệu chúng ta có mua vào lúc này hay không Đấy, chúng ta liệu chúng ta mua hay không thế thì chúng ta đã thấy là phần lớn các cổ phiếu ngân hàng chúng ta thấy là đều cũng là ok vậy cổ phiếu này nó có phải mạnh nhất trong nhóm ngành, ngân hàng hay không câu hỏi là mạnh cổ phiếu này mạnh nhất trong nhóm ngành ngân hàng hay không thế thì ở đây chúng ta thấy là về góc độ nào đó thì nếu cái đáy thứ nhất này và đáy thứ hai đáy thứ hai nó giảm sâu hơn một chút điểm mua đầu tiên là điểm mua này đây chúng ta gọi là điểm mua điểm mua nhưng trong quá trình đi lên này khối lượng nó không đạt nên nếu chúng ta mua theo đuổi tiếp ở vùng này sẽ rủi ro chúng ta cổ phiếu này thường là những cái cổ phiếu mà nó đã vượt qua cái đỉnh khối lượng lớn như này thì đây là những cái điểm mà chúng ta lấy là rất là, là tốt thực ra là khi mà nó vượt qua đỉnh là tốt nhưng nếu nó chạy tiếp này thì nó rủi ro rất cao bởi vì chúng ta tính là tính từ cái điểm 28 này lên đến 38 và Mỹ lên 40 đúng không 28 tức là 30 lên 40 tức là cái một cái tỷ lệ rất ngắn nó lên được 30 phần trăm mà nó không có sự tích lũy như này thì để nó lên tiếp tục 50 nữa thì nó quá nóng nên nếu chúng ta mua ở giai đoạn này để tiếp tục kéo lên nữa thì rõ ràng là cái rủi ro rất lớn những cái điểm điểm này này nó tích lũy lại trên cái vùng này, này. nó tạo ra cái biên độ thu hẹp nhỏ trên vùng này thì cái cơ hội lại tiếp tục tham gia vào nên nhìn chung về các cổ phiếu ngân hàng ở đây chúng ta thấy là phần lớn phần lớn các cổ phiếu ngân hàng nó tạo tạo cho chúng ta cái gì ạ những cái tích lũy khá là tốt nhưng cái nền tích là tốt nhưng có lẽ chúng ta cần đợi nhiều thời gian hơn Đấy, nó sẽ có những cổ phiếu đủ chạy trước giả sử như là có những cổ phiếu chúng ta nhìn là ACB hôm nay chạy trước có thể ngày mai Tiên Phong Banh chạy có thể ngày kia lại có một nhóm cổ phiếu nó chạy và nó tạo ra những cái đợt tích lũy liên tục tích lũy với nhau thế thì khi mà tích lũy như vậy thì chúng ta nhìn trên bảng thị trường chúng ta thấy là sốt ruột đó ạ bởi vì thị trường cứ tiếp tục tăng trong đó thì chúng ta thấy là ACB lên một phiên hoặc lên phiên rưỡi lại dừng sau đó hôm sau là tiên phong banh hôm sau nữa lại một cổ phiếu Vietcombank hôm sau nữa lại cổ phiếu khác mà chúng ta cảm giác là chúng ta đang bị bị uh, bị lỡ một cơ hội nào đó nhưng thực tế nó không phải đâu ạ thực tế nó không phải bởi vì các cổ phiếu nó thay nhau chạy Đấy, có những cổ phiếu đợt này nó thay nhau chạy nó dừng nó lại thanh nó chạy nó dừng và chúng ta cảm giác là gì ạ chúng ta bị mất cái chi phí cơ hội OGB sân banh đúng không ạ mất chi phí cơ hội và chúng ta cần phải gì ạ OCB sao trong này cũng có nhỉ cái này đóng đánh không được STB cũng tương tự đấy STB thì khi nó rơi này những khoảng tích lũy như này thì chúng ta thấy là nó sẽ yếu hơn và chúng ta cũng phải đợi tại vì những cái vùng này đấy chúng ta nhìn này cổ phiếu này cũng tạo ra đáy nó lên đến đây thôi so với cổ phiếu điện Techcombank yếu hơn rất nhiều đấy. so với VPBank nguy hiểm rất nhiều nhưng dạng này thì chúng ta thấy rằng là rất khó để đầu tư STB không đầu tư được nó yếu hơn nên nếu chúng ta đã đầu tư thì chúng ta cần phải lựa chọn lựa chọn từng cái nhóm cổ phiếu một thì trong đợt này chúng ta thấy là ACB Tiên Phong Banh Techcombank ACB này Tiên Phong Banh Techcombank là những cổ phiếu mà chúng ta có thể theo dõi Liên Việt Phúc Banh là những cổ phiếu chúng ta có thể để ý đấy là còn những cổ phiếu phía sau một chút là có ACB à, có Vietcombank đấy Vietcombank tuy rằng rất nổi tiếng nhưng chúng ta lại phải đợi nhịp sao đấy, hoặc một số cổ phiếu khác nữa thì ở đây CDG là cũng phải đợi thêm nhịp sao đấy, thì chúng ta sẽ thấy là trong đầu tư chúng ta sẽ cần phải phân biệt ra những cái dòng cổ phiếu nào chạy trước cổ phiếu nào chạy sau cổ phiếu này chạy cuối cùng à, N Napol nhóm này thì cổ phiếu này thực ra là nó là một dạng cổ phiếu bo cung nha đây là một dạng cổ phiếu bo cung thì cái việc mà cổ phiếu tăng mạnh từ đây lên khi một cổ phiếu tăng mạnh từ 9 lên đến 13 thì nó có xu hướng tích lũy ở đây từ 3 đến 5 tuần nếu thời gian này tích lũy tiếp tục siết chặt thì nó lại tiếp tục lên khoảng 20% nữa trước khi kết thúc chu kỳ nên cái điểm này những đợt điểm này là điểm rất là quan trọng có dấu ấn và xem cái quá trình tích lũy giai tiếp và nó có thể tại chạy 20 trong cái đợt cuối lấy một vài ví dụ như cổ phiếu gì ạ đây là những cổ phiếu NLG NHG HNG đây ạ đây cái cổ phiếu này để chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu mà khi nó chạy lên cái đỉnh ấy, đây nó có xu hướng tích lũy 3 năm tuần chạy nốt và kết thúc chu kỳ cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng cùng giai đoạn này VPBank cũng tương tự như vậy VPBank đây nó lên lên đây ạ xong nó chạy khoảng hai phần trăm tích lũy xong nó chạy nốt thì đấy là những cái mà để các bạn biết rằng là tất cả kịch bản nếu chúng ta hiểu rõ được thì mọi thứ sẽ nó nằm trong tầm kiểm soát chúng ta các bạn hiểu không ạ MBB thì nốt MBB MBB MBB của chúng ta đây chúng ta cũng thấy là cái MBB khi mà nó lên này cái vùng này mà nó nó tích lũy mà nó cứ dao động thì nó không lên được trên gặp đỉnh này nó tích lũy nó phải ổn định thì nó lên được cùng là tích lũy nhưng nó dao động nó sẽ không lên được khi nó gặp vùng đỉnh này mà nãy chúng ta nói rồi MB đến các vùng đỉnh này khối lượng lớn nó phải test lại nó phải ổn định là cái vị thế ở cái vùng này này trước khi đi lên nhiều hơn một cổ phiếu hoặc là để thành công á tất cả cổ phiếu thành công chúng ta sẽ để những cái cổ phiếu mà nó rơi này thành công á nó sẽ những nó đạt những cái mẫu hình này là những cổ phiếu rất thành công đó là đây chúng ta lấy một cái ví dụ cuối cùng để chúng ta có thể hiểu đơn giản khi một cổ phiếu bị rút bỏ rất là mạnh tùy rằng là cổ phiếu bỏ mạnh sau đó nó quay trở lại cái vùng đỉnh cũ nó bắt đầu thu hẹp lại thì những cái điểm này là những điểm rất thành công và cổ phiếu có thể tiếp tục tăng rất nhiều rất nhiều trăm phần trăm nữa rất nhiều chục phần trăm nữa đó là những cái cách mà chúng ta thấy là trên thị trường rất nhiều sẽ ok còn thị trường cổ phiếu SHB chuyển sàn nó khỏe khỏe là do bạn nghĩ thôi ạ đúng không do bạn nghĩ thôi bởi vì thứ nhất là nó không có dòng tiền thì không thể nói là khỏe được đúng không nó không có dòng tiền thì không khỏe được ok ạ bạn hiếu hỏi là nếu hỏi mình chỉ dùng chuyên về phân tích kỹ thuật và dòng tiền vào từng cổ phiếu ngân hàng cũng như là vĩ mô ổn định thực tế là như này cái báo cáo tài chính doanh nghiệp á, cái phân tích cơ bản là bất cứ doanh nghiệp nào cũng là cái phần cốt lõi bạn nhớ nhỉ bất cứ cái doanh nghiệp nào phân tích báo cáo nó là cốt lõi cái quan trọng á bạn biết là cái cổ phiếu bạn nó đang tăng trưởng hay đang suy thoái tất cả mà nãy Dũng đang nói là mang tính chất xúc tác nếu để phân tích một cái báo cáo tài chính một cái phủ phiếu cơ bản trong ngành ngân hàng á thì chúng ta cách đơn giản nhất là chúng ta thống kê chúng ta thống kê chúng ta đầu tiên là như này thông thường chúng ta phân tích xu hướng trước sau khi phân tích xu hướng xuống xong thì chúng ta phân tích về yếu tố cơ bản sau khi chúng ta phân tích về yếu tố cơ bản thì chúng ta bước vào phân tích về kỹ thuật sau khi phân tích xong kỹ thuật thì chúng ta phân tích điểm mua đấy đơn giản thế ạ tức là cái yếu tố cơ bản là yếu tố thứ hai trong cái việc mà khi ba bạn xác định xu hướng tại sao lại không phân tích xu hướng trước à, phân tích kỹ thuật trước à, cơ bản trước bởi vì nếu chúng ta phân tích cơ bản trước á, thì nhiều lúc cổ phiếu nó có cơ bản tốt nhưng không lên nên chúng ta phân tích cơ bản chúng ta mua vào chúng ta bị gì ạ bị giữ rất là lâu anh chị em không chúng ta giữ cổ phiếu rất là lâu cổ phiếu cũng chạy Đúng không? cổ phiếu cũng chạy thế thì nếu mà chúng ta phân tích cơ bản nhiều bạn phân tích cổ phiếu cổ phiếu như Techcombank đợi đến 3 tháng 6 tháng cũng chạy và sau đó thì chúng ta gì ạ bán ra thì nó chạy nên thay vì chúng ta phân tích là phân tích gì ạ phân tích về xu hướng sau khi phân tích về xu hướng thì chúng ta phân tích về gì ạ những chất xúc tác chất xúc tác trong chất xúc tác nó tạo ra cơ bản phải chất xúc tác nó mới tạo ra cái gì tăng trưởng còn nếu không có chất xúc tác mà nó tạo ra tăng trưởng thì những tăng trưởng đấy nó sẽ rất là nhanh rất nhanh đúng không đấy thế thì bây giờ phân tích cơ bản thế nó có rất nhiều trường phái khác nhau đấy, trường phái thứ nhất là gì ạ người ta phân tích về những cái yếu tố về gì ạ những yếu tố về tương lai tức là yếu tố về gì ạ? cái cổ phiếu đó có thể là do những cổ phiếu như GTN Ờ, do do cái uh, Vinamilk mua vào nên cổ phiếu đấy sẽ đánh giá xuống hướng dâu dài tăng nhưng cơ bản thời điểm đó nó không tăng đấy là một cái trạng thái như vậy hoặc là một vài cổ phiếu nó giống như em em mây tức là có một cái tổ chức là họ mua đấy, họ thâu tóm như là cái kinh đô chẳng thế có sẽ có hợp tác với ai thì tự nhiên cổ phiếu đó nó tăng bởi vì những yếu tố về cơ bản họ nghĩ rằng nó tăng nên có một số dòng tiền họ tham gia vào họ đẩy nó lên đấy là những câu chuyện đấy là những cái phân tích cơ bản theo dõi những câu chuyện anh chị em hiểu không đó là những câu chuyện nên đấy là cái có mấy cái dạng phân tích cơ bản tiếp theo đó là một cái cổ phiếu cơ bản nó không tăng tức là cái cái lợi nhuận nó tăng những quy mô nó tăng doanh thu nó tăng quy mô nó tăng thì những cái dạng như của Vingroup và những cái dạng Tesla những cái dạng Amazon nên nếu mà chúng ta phân tích về gì ạ phân tích về về về về theo kiểu như là một số anh chị em phân tích theo kiểu như là cổ phiếu cơ bản này phải có ROE e tăng hay e là tăng bao nhiêu theo kiểu mới phân tích như chúng ta vẫn thông thường đọc báo cáo tài chính ấy thì vấn đề chúng ta không đọc báo cáo được thì tài chính được không đọc được báo cáo tài chính của Vinrod không đọc đọc bài tài chính của Tesla không đọc báo cáo tài chính được của Vinamilk không đọc báo cáo tài chính của một số tập đoàn ngân hàng anh em có đọc báo cáo tài chính của Vietcombank không ạ <coughs> đọc đúng không ạ hay là đọc theo kiểu ấy ạ nếu mà đọc theo cách đọc thì sẽ không đọc được đâu nếu đọc vừa rồi sau nhiều anh chị em nắm giữ về công anh đều chết hết phần lớn các anh chị em phân tích về công anh đều chết hết nhưng nếu ai đọc phân tích về cổ phiếu về Vipbank đều là xấu đúng không ạ nó, nó tăng Vipbank ngàn quốc tế nó tăng ầm ầm hay là ai phân phân tích gì ạ Thiên Phong Banh nó hơn hẳn cổ phiếu khác thế thì bây giờ Thiên Phong Banh với việc công Vietcombank cái thằng nào cổ phiếu hơn Thiên Phong Banh với gì ạ đúng không vip vip banh với cổ phiếu banh thằng nào tốt hơn yếu hay khỏe thì nó là do dòng tiền đúng không yếu hay khỏe do dòng tiền nên dòng tiền nó nó nó có tăng được hay không thì nó phải có câu chuyện câu chuyện chính là nhân nhân nó là nhân bên trong nhân bên trong nó có thì nó hiện hữu ra bên ngoài đó là khối lượng và khối lượng và giá và từ cái yếu tố đó chúng ta tìm điểm mua tối ưu anh chị em đã nắm được cái điều này chưa nếu nắm được comment ạ đã hiểu được cái cái phân tích và cái trường trường phái dũng là cái gì đây là trường phái đầu tư cái trường phái này là trường phái của gì ạ nếu ai đọc về riêng về cơ bản và vâng, kỹ thuật kỹ thuật nhé thì anh chị em nào đã thấy rằng đã từng nghe cái trường thái kỹ thuật của ông gì ạ quick off là một này kỹ thuật nhé quick off livermore đấy Rick of mo và sau này Tom William là người phát triển Tom William nha yeah, phát triển thêm đấy chưa trường phái thứ hai là trường phái đầu tư tăng trưởng Pulitzer Pulitzer yeah. Pulitzer anh chị em nhớ này Pulitzer trường phái thứ ba là trường phái tài chính hành vi tài chính hành vi thì có gì ạ có ai tài chính hành vi có sốt có trong cuốn hóa sư tử dũng cũng nhớ một cái tác, tác phẩm nào đó nhưng nó là cuốn tuần hóa sư tử có cuốn phi lý trí đó là tài chính hành vi và sau này kết hợp giữa tài chính hành vi giữa gì ạ à? phân tích kỹ thuật giữa tài chính hành vi này giữa phân tích kỹ thuật này của Tom William hay là của giải viết A và phân tích cơ bản tăng trưởng của Peterson thì nó có một cái dạng phân tích mà nhiều người biết đó là Wilhelm và người mà cũng phát triển hệ thống của Wilhelm đó là Mark Nimini. Mark Nimini là học trò của học trò Wilhelm. Từ Wilhelm á ông có một học trò đó là gì ạ David Zen David Zen dạy ông Mac Mini ông Mac Mini lại có một học trò siêu nữa anh chị em có hiểu không ạ Đấy yeah. nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là cái phương pháp của Mac Mini nó có một cái phần nào giống cái phương pháp của Wilnell còn phương pháp của DVD thì nó mỗi ông có một chút ở trong đó tại vì nó là cái trải nghiệm của DVD nó không giống một bất cứ ai cả nhưng nó sẽ có những cái phần là của gì ạ của Quick cũng có của Mac Mini cũng có của Neo cũng có của Vitalis Game cũng có tóm tóm lại là nó có của tất cả các trường phái nên nó không phải là của bất cứ ai cả mà nó là nếu anh chị em xem thì anh chị em thấy là có một cái gì đó nhưng nó không phải là của gì ạ Warren bởi vì Dũng không follow cái hệ thống đó nên nếu anh chị em nhìn thấy cái phương pháp của Dũng mà nó không giống cái đấy thì nó rất bình thường bởi vì những follow những cái người đấy, có lợi nhuận hàng vài trăm phần trăm một năm đấy là cái cách thức là đấy là những sư phụ mà Dũng follow Dũng học Dũng tổng hợp và Dũng trải nghiệm trải nghiệm anh chị em thấy được thì anh chị em xem anh chị em đo lường kết quả anh chị em đo lường quan sát xem là những phân tích nó đúng hay sai chứ còn bây giờ bảo là nó tốt hay nó xấu thì chúng ta nhìn thấy đo lường trong một khoảng thời gian chúng ta thấy rõ ràng ngay đúng không đấy thì đấy là cái cách thức mà Dũng còn nếu mà nói về các người thầy mà Dũng thấy là ấy thì à, thực ra là Lee Mo là bậc thầy của các bậc thầy người đầu tiên này cái thứ hai là Dũng khoái nhất là cái ông gì ạ ông Soros ông phá hủy toàn bộ hệ thống tài chính cái tài chính hành vi của ông Soros ông phân tích về tài chính hành vi rất là lớn nên nếu ai đã chưa biết thì nên đọc Soros để thấy rằng là ờ, tại sao vàng nó lại vận động ra sao tại sao Bitcoin nó vận động như vậy tại sao gì ạ tại sao tới đây nó gì ạ có rất nhiều các hàng hóa nó vận động các chu kỳ như thế nào thì nó giống nhau nó đều kịch bản giống nhau nên chính vì vậy thì chúng ta học một cái a là chúng ta phân tích được vàng phân tích được gì ạ Bitcoin phân tích được tất cả mọi thứ quan trọng là nếu chúng ta làm nhiều quá thì chúng ta gọi là tẩu hỏa nhập ma bởi vì chúng ta không có đủ không sức không có đủ sức để làm thôi đấy kể cả hàng hóa tất cả những cái hệ thống hàng hóa nó đều sử dụng VSA lại để hiểu hết được đúng không đấy thế thì tất cả những cái việc mà chúng ta hiểu rõ được dòng tiền lớn thì anh chị em sẽ thấy rằng là Soros có hai cuốn sách sách Soros khó đọc lắm thì anh chị em là đọc mô thức hồi mô thức phản hồi của Soros ai có cuốn sách mô thích phản hồi của tôi đọc thì chúng ta sẽ hiểu tất cả Mac mini thì dễ đọc vì nó thực tế hơn William Monell thì chủ yếu biểu tuần nếu anh chị em cần phải đọc đọc VSA nếu anh chị em mà học Mac mini học William Monell và chưa học VSA thì nên học tại vì học Mac mini mà học về William Monell mà không học VLA thì coi như là chỉ biết thôi tầm biết thôi nha chỉ tầm biết thôi chưa tầm hiểu nha chỉ tầm được biết thôi còn nếu mà đọc nghiên cứu VLA nữa thì chúng ta mới hiểu hiểu thì chúng ta mới làm được nếu là nữa thôi nên nhiều người trên thị trường người ta vẫn nói là mô hình tách tay cầm rất nhiều chuyên gia nếu anh chị em học về VSA xong thì OK, thì, ờ, có lẽ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, tại vì mới nãy nó bị lỗi một chút. Thế thì ờ, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là những cái chương trình đấy để cho anh chị em là nếu chúng ta đọc sách như nào thì trong cái buổi chương trình này thì anh chị em sẽ biết được cách để chúng ta tiếp cận đọc như nào cho đúng hiểu nào cho nó chuẩn ở viết A thì chương trình ờ, chắc phải sau khóa học về vô địch xong học cái xu hướng dòng tiền bởi vì một số bạn đang đăng ký học xuống dòng tiền thì Dũng sẽ sẽ tới đây khoảng cuối tháng này sau đó Dũng mới có cái lịch của viết A viết A thì viết A là, là lớp đầu tiên tôi đã chọn đây là cái chương trình đầu tiên Vĩnh Dũng đào tạo đào tạo và hiện tại thì nếu chúng ta thấy trên thị trường có rất nhiều các chuyên gia để đào tạo viết A thì cũng phần lớn rất nhiều chuyên gia đó cũng là những bạn mà Dũng đã đào tạo từ trước đến nay rất nhiều chuyên gia về về đào tạo VSA thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu chúng ta hiểu VSA xong nó chỉ là cái gốc thôi chứ còn thực ra là nếu anh chị em khi đọc gốc học gốc VSA xong thì anh chị em đọc sách Magni đọc sách tất cả những sách nào chúng ta biết ông tại vì nhiều cái vẫn cuốn sách tách tay cầm nhiều người không hiểu cách tay cầm thì không bao giờ phân tích được về thị trường chung chị em nhá tách tay cầm thì không bao giờ phân tích cho thị trường chung nhưng có nhiều chuyên gia lại phân tích tách tay cầm cho thị trường chung tức là họ không hiểu không biết họ ở cấp độ không biết luôn đó. đừng nói là cấp độ hiểu không ai người ta phân tích tay tay cầm cho thị trường chung nhưng rất nhiều các chuyên gia lại phân tích cái đấy cho thị trường chung đấy là cái nó đã bị gì ạ đấy là cái nó nó nó nó sai ngay đầu cái thứ hai là VSA à, tay cầm nó chỉ đúng với gì ạ đúng với siêu cổ phiếu thế nên những cổ phiếu nào mà cổ phiếu tăng trưởng mạnh thì tay bạch cầm nó chính xác còn nếu nó không phải là những cổ phiếu tăng trưởng tôi sẽ không đúng đấy là cái chúng ta cần phải nắm rõ hay là trong phân tích kỹ thuật thì nó cũng sẽ chia ra là rất nhiều cái trường phái khác nhau sóng hay Elliott Ichimoku nến RSI MACD à, các tín hiệu khác nữa thì những cái đấy nó mang chất là tâm lý tức là nó chỉ thiên về tâm lý còn gì còn à, vết A thì nó kết hợp cả tâm lý cả quy luật cung cầu quy luật nhân quả quy luật nỗ lực thành công nên nếu đầu tư mà thiếu quy luật cung cầu thì coi như là chưa đầu tư nên chính vậy thì phân tích thì chúng ta cũng phải nắm rõ được là những quy luật đấy quy luật đấy là quy luật tự nhiên nên nó không thể chống lại những cái gì mà đúng quy luật tự nhiên nên những cổ phiếu bao cung nó không đúng quy luật tự nhiên thì khi nó lên là lên lên thẳng đứng mà rơi rơi thẳng đứng bởi vì nó không có ai đỡ một nhà đầu tư gì ạ không có kiến thức kinh nghiệm chết là chết gì ạ chết do sự thiếu hiểu biết chết do cái nhân quả chúng ta tạo ra đấy là cái góc độ như vậy ok thì uh, xin cảm ơn tất cả anh chị em chúc anh chị em có một buổi tối à, thật nhiều năng lượng và chúc anh chị em ngủ ngon cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình ờ, tối thứ hai tối thứ hai chúng ta sẽ phân tích vào thị trường đầu tuần xin cảm ơn rất nhiều